nhưng lại bị cảnh sát bắt được ở hải quan. Một người đàn ông ngồi trên máy bay riêng xa xỉ nhận cuộc gọi điện thần bí. Người kia nói người bỏ cạp trị giá 1 tỷ của mình đã bị bắt. Nếu giúp anh ta tìm lại, anh ta sẽ đưa 50 triệu. Người đàn ông vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc là nhân vật như thế nào, có tác dụng gì? Mà quan trọng như vậy, có thể đáng giá nhiều tiền như thế. Nhưng theo quy định thì không cho phép anh tò mò chuyện này. Ở bên này người đàn ông thần bí đã xuống xe, anh được cảnh sát đưa về trung tâm chỉ huy chiến thuật. Cùng được giải đi với anh là tài xế lái chiếc xe vận chuyển, nhưng người đàn ông này hình như không biết mình chở thứ gì, bởi vì khi cảnh sát thẩm vấn nói rằng anh vận chuyển bọ cạp, anh ta trực tiếp phát điên lên, hơn nữa còn không ngừng độc thoại. Các người chết chắc rồi, anh ta không phải người. Đến mắt của anh ta cũng gần như rớt ra ngoài. Sau đó anh dùng phần đầu của mình điên cuồng đập xuống bàn đến mức mất nhiều máu tử vong. Đội trưởng Hôn nhận thấy được tính nghiêm trọng của sự việc, kinh nghiệm cảnh sát nhiều năm của anh không cho phép bị dọa sợ bởi những việc thế này. Hôn quyết định tự mình đi gặp người đàn ông kia. Anh ấy đến phòng thẩm vấn hỏi người đàn ông là ai, nhưng không ngờ Scorpion không hề trả lời như bình thường. Anh ta nói với Home thông tin trong đầu mình đáng giá 1 tỷ đô. Đồng thời anh nói lát nữa sẽ có hai cảnh sát tự xưng là người của cục điều tra liên bang dẫn anh đi, nhưng hai người đó thật ra là giả mạo. Hôn nghe xong căn bản không tin, nhưng lúc sau đổ Wire nói với anh, người của cục điều tra đến muốn đưa Scorpion đi, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi. Hôn sững sờ, anh đến hành lang dùng thuật ngữ trong ngành để thử hai nhân viên này. Thông qua câu trả lời của họ anh phát hiện họ thật sự là giả mạo. Hai người thấy thân phận đã bị bại lộ, lập tức muốn giết hôn, nhưng đồng đội của anh kịp thời đến hóa giải nguy cơ. Hôn thật sự hoang mang, bởi những việc Scorpion dự đoán đều đã xảy ra. Anh còn dự đoán nếu để anh ấy ở đây, vậy tất cả người ở trung tâm chiến thuật này đều chết hết. Hôn hoảng sợ, anh không muốn thấy đồng đội của mình như vậy. Thế nên anh quyết định một mình phụ Scorpion lên xe đưa đến nơi khác. Hôn vừa ra khỏi cửa, ánh sáng ở tầng thượng đối diện đã thu hút sự chú ý của Scorpion. Nằm xuống, Chất lượng của xe quả thật rất tốt, đáng tiếc hôn lại quá ngây thơ. Ngay sau đó một chiếc xe màu đen dừng lại sau họ, một đám người đeo mặt nạ đi xuống. Người nào cũng cầm theo côn, chúng dùng máy cưa cắt bỏ cửa xe. Vừa khéo, Scorpion lợi dụng máy cắt cắt bỏ còng tay, đám đeo mặt nạ thi nhau nhào lên xe, nhưng kết quả không nghĩ cũng biết. Scorpion tay không đánh người, mấy cước đá đã kết thúc trận chiến, nhưng kịch hay vẫn còn ở phía sau. Một đội viên thiệt mạng ngay tại chỗ, hỏa lực của kẻ địch quá mạnh, đội trưởng hôn dẫn dắt cả đội trốn vào trung tâm chỉ huy chiến thuật, đồng thời hạ lệnh khởi động chế độ phòng vệ, tất cả màn chắn cửa đều được hạ xuống chờ đợi cứu viện đến. Nhưng vừa vào trong phòng, The Wire lại chĩa súng vào Scorpion. Cô cảm thấy những phiền phức này là do anh manh đến. Nhưng Scorpion nói với cô rằng giết bản thân cũng không khiến đối phương ngừng công kích, nhưng vẫn chưa nói xong thì tất cả điện trong phòng đều bị tắt. Hóa ra hệ thống khống chế nguồn điện của trung tâm tác chiến đã bị hacker xâm nhâm. Chúng gọi điện nói với những người trong phòng, chỉ cần giao Scorpion ra, bọn họ sẽ lập tức rời đi, không giết hại bất cứ ai. Điều này làm Hôn càng hiếu kỳ nhiều hơn với Scorpion. Khi chưa tìm hiểu rõ sự việc tuyệt đối không thỏa hiệp, thế nên anh lập tức triệu tập mọi người đến thảo luận phương án phá vòng vây địch. Anh để một cơ thể mặc quần áo của Scorpion, họ giả giao Scorpion và đầu hàng. Còn Scorpion thật sự trốn ở sau thi thể này, đợi khi đến chính diện sẽ hành động khiến chúng không kịp trở tay. Kẻ địch nhanh chóng đi lên, kế hoạch sắp thành công. Nhưng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc quân dịch lại rút toàn bộ, hóa ra họ biết đây là một cái bẫy. Không đúng, có nội gián. Hóa ra một đội viên trong đó đã tiết lộ mật mã Morgera bên ngoài, không chỉ vậy anh ta còn thả nhân viên cục điều tra giả ra, hơn nữa còn nói với tên đó phương pháp mở cửa chống đạn. Hóa ra người này cảm thấy một con bò cạp không rõ ràng không đáng làm ảnh hưởng đến tình mạng mình. Nếu anh ấy không làm vậy đội bọn người bịt mặt xông vào sẽ càng thảm hơn. Bỗng nhiên, đồ oai ơ phát hiện bọn họ trên hành lang. Cảnh sát giả nhân cơ hội này bẻ gãy cổ của tên đội gián. Cuối cùng chạy đến phòng điện của trung tâm thiết bị. Anh ta cắt bỏ dây điện của cửa chống đạn đi. Ngay sau đó những cánh cửa không còn chịu khống chế cũng bị kéo lên. Tất cả những tên đội phạm bên ngoài thấy thế xông vào tòa nhà như điên một đám người hướng về tòa nhà trung tâm. Hầu như tất cả đội viên đều chết thảm thiết, đến cả bảo vệ chúng cũng không tha. Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng những kẻ đằng sau tiến lên. Nhưng chúng lại không bị bắn chết đơn giản vậy. Đây còn là súng liên hồi, đám người này chốc lát bị diệt sạch. Không chỉ vậy, Scorpion còn có thứ hay ho hơn cho mọi người xem. Đó chính là một con đường tháo chạy, Scorpion phát hiện được lúc đang đi tìm vũ khí. Đội trưởng hôn bảo mọi người đi trước, mình và Scorpion sẽ ở lại tiếp tục chiến đấu. Hai người chia làm hai đường đi làm. Ở bên ngày, The Wire đang đánh nhau kịch liệt với một nữ đối thủ của đối phương, nhưng không được mấy chiêu cô ấy đã ngất xỉu. Trên đường đi về, hôn vừa héo gặp được The Wire bị đánh ngất. Hôn và người phụ nữ rằng co với nhau lên tận sân thượng. Sau đó cô ta leo lên người hôn cho anh ấy một trận. Hai người đánh qua đánh lại. Lúc này người phụ nữ bỗng nhiên xông về phía hôn, nhưng lại bị anh tránh được rồi đá một phát xuống lầu mất mạng. Scorpion ở bên này cũng bị tập kích, ông chủ đằng sau cuối cùng cũng hiện thân, ông ta chính là người muốn bắt sống Scorpion. Người đàn ông điên cuồng bắn súng vào Scorpion, khiến phần bụng anh bị thương, nhưng đây cũng là chuyện tốt bởi vì bắn quá nhiều nên súng hết đạn. Ông ta vứt bỏ súng muốn đấu không vũ khí với Scorpion, anh ấy mỉm cười. Vì dùng súng bắn một phát lên đối phương là sự sỉ nhục, Scorpion chỉ cần một cước là đã kết thúc đối phương. Xong chuyện, hai người chiến thắng ăn ý gặp nhau, cuối cùng hôn đến hành lang đỡ đầu ai ơ đang bị ngất. Ba người đến một vùng đất chống chờ cứu viện. Lúc này Scorpion bỗng lấy một chiếc răng giả ra. Bên trong có một con chip. Những tên kia chạy đến đây chính là muốn thấy thứ này. Hóa ra Scorpion là bộ đội đặc trùng địa phương, mấy năm trước vào một nhóm xã hội đen để làm gián điệp. Anh ấy nắm bắt tất cả chứng cứ bẩn thỉu của đối phương sau đó lưu vào con chip, bây giờ đã đến lúc nó được lấy ra. Trước đây không dám nói là sợ có nội gián, vừa khéo sợ cái gì thì cái đấy đến. Đồ Wire bỗng nhiên lấy súng ra bắn về phía Scorpion rồi nhặt con chip chạy trôn. Đổ oai cũng là nội gián. hôn đuổi theo đằng sau nhưng không ngờ lại bị cô ta lần nữa đánh nén. Hai người không thể không đánh nhau. Đổ oai muốn nhặt khẩu súng phản kích nhưng lại bị hôn khống chế. Anh dẫm chân lên lưng của đối phương, mọi thứ đã kết thúc. Đến tối cảnh sát phong tỏa nơi có trận chiến vào ban ngày. Đổ oai cũng bị người của cục điều tra liên bang đưa đi. Lúc này pháp y bỗng gọi Scorpion đến xác nhận thi thể của Scorpion. Hôn mở túi xác ra, thi thể này mặc quần áo của Scorpion, nhưng lại không phải là anh. Hôn cười gật đầu nói, đúng vậy, chính là anh ta, anh không hề giải thích quá nhiều, bởi vì Scorpion thật sự sẽ không dễ dàng chết như thế. Bộ phim đến đây kết thúc,